Rồi, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan TV. Thì uh, hôm nay mình sẽ review cho các bạn kết quả sau một tuần chạy con uh, Room Mini này. Thì uh, cái đầu tiên mình cảm nhận được là thật sự rất thất vọng với con Room Mini này. Vì khả năng mà lọc cạnh của nó, mình thấy nó chạy một tuần đó, mà nó lọc có được từng vài cạnh này. Đó. Đây là những cái cạnh rất là thô, rất là to. Còn những cái cạnh mà mịn hơn nữa là chắc chắn là nó không thể lọc được. Mình buộc lòng phải sử dụng thêm một cái tấm bông lọc bên dưới Đấy, nó đang chạy xuống dưới nè đó thì uh, đây đó đây là kết quả mà sau khi đã qua cái room rồi á thì những cái cái chất cặn mà nhỏ li ti kiểu này nó vẫn bám rất nhiều trên bông lọc nó sẽ giúp mình hạn chế là đỡ thay bông lọc hơn so với việc mình dùng bông lọc trực tiếp thôi chứ không có tác dụng lọc gì hết những cái bể rất là dơ luôn vàng rồi bây giờ mình xem xem là khả năng mà nó khả năng mình phải vệ sinh nó sẽ như thế nào nha đây đây là cái ờ, bên trong của nó sau một tuần một tuần mà mình ờ, cho nó chạy liên tục á mình thấy cái chổi quét của nó dày đặc là phân hết bám trên rồi cái lưới lọc á, thì đã ngã sang màu vàng rồi đó và những cái cạnh này cạnh dơ ở trên này nó vẫn dính rất là chặt như vậy á, khả năng là trong mấy ngày nữa là mình sẽ phải tháo nó ra bung nó ra hết xong rồi vệ sinh lại như vậy là ừ, tính là trong một tuần bạn phải vệ sinh con này gọi vệ sinh tổng thể luôn đó con này một lần như vậy cái công mà các bạn tiết kiệm được khi mà mua con room mini so với cái công mà các bạn làm một cái thùng đắng thì nó cũng như nhau vậy thôi mà cái giá trị nó lại rất là cao con này mình mua tới một triệu tám được đó mà cuối cùng cái cái kết quả thu được nó rất là thực sự là không hài lòng thì tí nữa mình sẽ bung nó ra luôn bung nó ra để mình vệ sinh xem là cái công công bỏ ra để vệ sinh nó sẽ như thế nào nghĩ sẽ rất là cao á rồi giờ mình sẽ thử vệ sinh nó cái của này vậy chứ thực ra rất là khó vệ sinh nha các bạn đầu tiên là phải tháo cái lưới gà ra trước nghe giang hồ nói về cần nhấc này lên rút ra là được nhấc ra đây đây là tháo được cái lưới gà ra rồi nè đó sau đó thay cái tấm lọc này đó và rửa cái khay này à, nhưng mà cái quan trọng nhất á quan trọng nhất là cái cái cục lọc này bây giờ rửa nó thế nào đây thì bây giờ để rửa nó là mình sẽ tính là mình sẽ xịt nước và mình dùng cái bàn chải mà nó cho để mình chà cái cái lưới này đó còn cái lưới dao bên trong này á, thì mình không biết cách làm sao để mình có thể à, giảm bớt được cái cạnh bám ở trên cái cái lưới gạt này nè nó mà sờ nó có cái lưới gạt nè lưới gạt này là chất bẩn nó sẽ gạt từ cái lưới nó gạt vô bây giờ cái lưỡi này lúc nào cũng sạch nhưng thực ra là nó làm chưa được tốt này. Bây giờ cái này rất là nhiều cặn bẩn này trên đây thì cái này là mình bó tay nè còn mình không muốn phải rá cái máy này ra để để vệ sinh có đúng cái cục này thôi nên giờ phải chấp nhận là ở ờ, cái lưới này nó có bị dơ cũng phải chịu nên mình nói đến các bạn mà mua cái rumini các bạn nên cân nhắc kỹ ha à, cái loại rumini mà dùng cái lưới cái lưới cạo á, để cạo cái ờ, chất bẩn ở trên lưới á, thì cái loại này mình thấy là không tốt nếu bạn mua chắc phải mua cái loại mà nó quảng cáo trên uh, YouTube á, là nó xịt nước á. nhưng mà tác dụng của Rumini á, thì sau một tuần mình sử dụng thì thực, thực ra chỉ có là uh, lọc bớt một số cái chất bẩn cặn khô này đó nó chỉ lọc được như vậy thôi còn cái nước sau khi lọc xong thì nó sẽ dơ như thế này này đó tuy rằng mình đã thêm một tấm bông lọc rồi mà vẫn dơ như vậy nên là nếu mua các bạn phải cân nhắc kỹ nhé có dư tiền mới mua còn nếu không thì thực ra là một cái thùng lắng có khi tốt hơn rồi giờ thử vệ sinh nữa nào vậy hai máy này thì dùng ờ, nước xịt được còn cái này mình thử xịt nha nhưng mà xịt các bạn phải lấy dây ni lông bọc cái này lại nha không là nó cháy cái motor đó rồi để mình xịt thử thôi giờ xịt rửa thôi đây rửa này trước thịt mặn tây quá biết có sao không em đi xem là sau khi vệ sinh có sống được không đó các bạn vệ sinh những cục này nên vô lắm cái tấm này chắc dục hay tấm khác rồi dùng cái vòi cao áp các bạn xịt thẳng vô trong mấy cái mấy cái lưới này đó là nó thấy nó trắng hẳn ra luôn cái này thịt xong chắc phải để khô một thời gian rồi mới đưa lên phải lại được à rửa được nè đây để cho mình đưa các bạn coi nha đó rửa bằng vòi có áp nó sạch nè đó tức là không cần phải tháo ra à, vậy còn vẫn có cái tiện là vẫn không phải bung máy ra để vệ sinh đó, mình chỉ cần xịt là nó hết cái cái lưới dao gạt cũng vậy lưới dao gạt chỉ cần xịt là nó bung nhưng mà không biết là sau khi xịt xong nó còn sống không này đó khá là sạch rồi nha các bạn vậy là vệ sinh cũng không khó nhưng mà sau khi vệ <laughs> sinh có sống được không là vấn đề khác nha à. rồi giờ xịt xong rồi đây các bạn coi nha khá là sạch rồi nha rồi chỉ có một số chỗ là nó bị à, mặt điện á nó bị bám à, bám nước vô giờ mình lau rồi mình chờ nó khô là mình có thể chạy được tại vì thực ra là cái này à, điện nó khá là kín kín và nó thực ra cái này nó không có mặt điện nó chỉ có một cái motor thôi motor giảm tốc đây nè thì nếu mà sau này nó hư á mình thay cái motor này được mình nghĩ là thay được không khó Ừ. còn thực ra của này chả có cái mẹ gì hết nó chỉ là một cái lồng xoay thôi đây đó giờ mình lau khô nó đi rồi chờ tí nó lấy mấy sấy sấy nó khô rang rồi cho nó chạy lại thôi là xong thì mình sẽ tính là kết hợp với một cái thùng lọc vi sinh à, có một cái một cái lọc chèn này mình mới mua ở ngoài tiệm về hai trăm rưỡi thì đang setup thì cái này là cái ờ, cái Gmat cho ngăn Gmat còn ngăn này mình tính dùng sứ thanh này gắn sứ thanh vô thì rất là dễ vệ sinh sau này nếu mà chẳng may mà cạnh nó tràn sang mình rửa thứ xanh cũng dễ chứ mình không phải ví dụ như là cái bể cá nè giờ mình dùng cái sứ lọc lần trước của mình mình cho bể cá này nó rất là trong thấy không nuôi thử hai cái nhỏ nhưng mà cái sứ này nó khó vệ sinh cái là mình phải lấy ra từng cục cục một mình rửa rất là cực thì sẽ mua cái thứ sứ thanh luôn gánh đây rồi đó thì nước nó sẽ chạy từ bên này qua thì ở dưới này mình gắn mấy cái tấm ờ, tấm này gọi là tấm gì ta tấm ờ, bùi nhùi cái tấm dẻ tắm á cái cái cái sơ để làm cái cái khăn tắm á cái lúc bạn tắm thì nó sẽ ra sợi bông nhiều thì cái này là cái dạng lưới thôi thì để chặn mấy cái cạnh bẩn nếu chẳng may mà nó nó bát qua được cái máy kia thì xuống đây mình sẽ có cái tấm bông lọc ở dưới này đó cái room sẽ đặt trên này đó thì cái idea là vậy thì để tí nữa sẽ đắp thử xem nó có tác dụng không cái người bán cái thanh sứ thanh cái anh bạn mình bán anh đi vắng rồi em chưa mua được đây là dùng những vật liệu lọc có sẵn ở nhà thôi thì cái cục này mua cũng rẻ lắm hai trăm rưỡi thôi chứ giống như mình tự chế tính ra tiền thì ờ, nó rẻ hơn thật tức là mình chứ mình làm thùng xốp hết có trăm k thôi nhưng mà cái độ bền của nó thì không được so sánh được với cái kính được kính này các bạn xài hoài xài mấy chục năm không hư còn cái ờ, thùng xốp mình đã xài rồi một năm là nó hư chưa tới năm là bắt đầu thấy muốn hư rồi đó nên là thử cái này kết hợp với cái room nữa hy vọng là nó sẽ ok rồi ờ, clip đến đây thôi nếu bạn thích video của mình thì nhớ like uh, subscribe cho kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều